Rồi, ok, mình sẽ nhập vô mục vay tiêu dùng ha. Và đây là cái sản phẩm mình mới vừa vay vay tính chấp online. Đó. Thì đây là cái sản phẩm mới vừa xong ha. Đây là sản phẩm vay tính chấp online mới à, mới vừa vay xong. Đó, cái số tiền vay của mình là 5 triệu. Cái ngày vay là ngày 23 mới qua ấy nè, ngày đáo hạn là ngày 23 tháng 9. Đó. Lãi suất là 9.5. Mình sẽ nhấp vô một ba chấm để mình xem cái lịch trả nợ nha. Mình sẽ nhấp vô cái mục là xem lịch trả nợ nè. Đó. Cái ngày thanh toán của mình là ngày 28 tháng 3 mới vừa xong ha. Dư nợ nè cái số tiền gốc à, số tiền lãi hàng tháng của mình nè và cái à, tổng số tiền mình cần thanh toán và cái dư nợ hiện lại à, còn lại hả xong các bạn rồi ok mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh lúa miền Tây ha thì video hôm nay lúa xin chia sẻ đến quý chị các bạn cách vay tính chấp ha tên app Sacombank đó à, dành cho những bạn mà đang chi lương ha các bạn đó, đang chi lương bên ngân hàng Sacombank mình có thể lên app Sacombank bay này mình quay ha thì các bạn đi gặp vào mục là giao dịch nè các bạn kéo xuống mục là dịch vụ ngân hàng ha rồi, ok các bạn nhấp vô cái mục là vai tiêu dùng giúp mình ha. Bước này mình sẽ nhập mật khẩu. Đó, nó đưa mình vào bên trong. Rồi, ở trên là nó có cái sản phẩm nè, mình sẽ nhấp vô cái chỗ là thêm phản vai nha. Đó, mình nhấp vô chỗ thêm phản vai cho mình. Đó, ở đây có ba mục là vai à, cầm cổ sổ tiết kiệm, vai tiêu dùng và vai à, tính chấp từ lương nè. Mình nhấp vô chỗ vai tính chấp vai vai tính chấp từ lương nha. Đó, mình sẽ nhấp vô đây. Rồi, Ok ở trên nó là nó ờ, tổng số tiền mình được vay là khoảng 50 ờ, triệu nhưng mà thì ở chỗ ờ, tôi muốn vay nè các bạn muốn vay bao nhiêu thì à, các bạn có thể nhập vô đây ha mà phải là dưới 50 triệu nha nó hoặc là bằng 50 triệu đây mình vay thử 5 triệu cho các bạn xem nha mình làm video hướng dẫn nha ở đây cái sản phẩm vay của mình là, là có 6 tháng nè đó và 12 tháng và 18 tháng đó, tùy vào cái mức độ vay lâu hay chậm thì nó lại nó khác nhau nha ở đây mình nhấp vô 6 tháng thử cho các bạn xem nha với số tiền vay là 5 triệu rồi mình sẽ chọn cái à, mục đích vay là vay tiêu dùng rồi mục thứ hai là tài khoản ghi à, tài khoản để mình nhận thì mình sẽ nhấp cái tài khoản mình nhận vô đó rồi cái phương thức tính lãi mình sẽ chọn phương thức là giảm vốn nha các bạn đây mình nhấp vô chỗ giảm vốn nè đó rồi các bạn điền đầy đủ các ô xong đó các bạn sẽ kéo xuống bên dưới để mình coi lãi suất hiện tại mình vay 5 triệu lãi suất thì nó sẽ là 9.5 phần trăm trên năm ha đó thì ở đây nó có cộng biên độ lên đây ha rồi thì mình sẽ à, xem xong mình sẽ chọn các bạn nè ở đây 12 tháng thì lãi suất nó lại khác nha 12 tháng thì lãi suất nó là 10 10.05 phần trăm nè đó 18 tháng thì nó 11 chấm trên phần trăm lên năm rồi thì mình à, sẽ nhấp lại 6 tháng để mình làm cái lãi suất 6 tháng cho các bạn xem ha ở đây lãi suất 6 tháng của mình thì là 9.5 phần trăm trên năm đó sau khi bạn chọn xong thì các bạn nhấp ô tiếp tục đó, ở đây nó kêu mình đọc cái điều khoản thì mình sẽ kéo xuống hết bên dưới như thế này để mình đọc ha mình đọc xong á, thì các bạn sẽ test vô chỗ là tôi đã đọc và đồng ý điều khoản ha xong các bạn sẽ nhấp vô cái chỗ là gửi yêu cầu đó thì đây là những cái thông tin của mình nó hiện lên như thế này bạn kiểm tra lại xong các bạn nhấn vô ô ờ, xác nhận ở ờ, bên cuối cùng nha rồi ok, bước tiếp theo mình sẽ xác nhận mã OTP nha. Mình chỉ dùng mắt OTP các bạn. Các nào mà bạn nào không có mắt OTP thì các bạn uh, dùng uh, tin nhắn trực tiếp nó gửi từ tin là xong. Đây khoản vay mình đã được giải ngân thành công nè, vay gửi vô tài khoản của mình. Đó. Xong, mình sẽ đóng lại, mình thoát ra mình uh, để mình vô trang chủ mình coi là cái số tiền vừa vô tài khoản cho các bạn xem ha. Đây mình sẽ thoát ra, mình về trang chủ nè. Và đây là cái trang chủ của mình ha. Mình sẽ vô mục quản lý thẻ tài khoản cho các bạn xem nha. Vô nhấp vô mục quản lý thẻ tài khoản mình sẽ kéo qua ngay cái tài khoản của mình à. đây là những cái thẻ của mình ha tài khoản mình là tài khoản nhận nợ như là tài khoản này nha mình nhấp vô thì số tiền 5 triệu mình đã được vô rồi ha rồi ok mình sẽ nhập vô một vay tiêu dùng ha và đây là sản phẩm mình mới vừa vay vay tính chấp online đó thì đây là cái sản phẩm mới vừa xong ha đây là sản phẩm vay tính chấp online mới à, mới vừa vay xong đó cái số tiền vay của mình là 5 triệu cái ngày vay là ngày 23 mới qua ấy nè ngày đáo hạn là ngày 23 tháng 9 đó lãi suất là 9 năm, mình sẽ nhấp vô một ba chấm để mình xem cái lịch trả nợ nha mình sẽ nhấp vô cái mục là xem lịch trả nợ nè đó cái ngày thanh toán của mình là ngày 28 tháng 3 mới vừa xong ha dư nợ nè cái số tiền gốc à, số tiền lãi hàng tháng của mình nè và cái tổng số tiền mình cần thanh toán và cái dư nợ hiện lại còn lại đó xong các bạn Thì à, ở video trước á, thì mình có chia sẻ đến à, quý cô chú và các bạn cái à, video là vay tính chấp từ lương trên app bay ha thì ở video đó thì video đó thì nhìn áp dụng cho những cái bạn mà đang được chi lương ngân hàng Sacombank ha thì mình sẽ có thêm một cái chức năng đó là mình vay trừ lương trên app Sacombank ha thì tùy vào cái khoản lương của các bạn mà các bạn có vay thể vay nhiều hay ít ha đó thì có một số bạn hỏi mình vay như vậy thì mình thanh toán như thế nào và có cách nào để thanh toán thì các bạn cứ yên tâm ha khi mà các bạn vay trên à, app Saigonbay á thì à, cứ vào cuối tháng cuối tháng ngày 28 thì các bạn cứ à, nạp tiền vô tài khoản đi rồi nó sẽ tự cắt ha còn các bạn mà muốn thanh toán á thì các bạn có thể qua app Emerkin của ngân hàng Saigonbank á các bạn có thể thanh toán trước cái khoản vay cũng được hay là các bạn có thể lên đó các bạn tất toán khoản vay nếu mà các bạn có tiền thì các bạn có thể ờ, tất toán nước được luôn và hoàn toàn không bị mất phí theo mình biết là mình coi thì mình thấy không có mất phí đó còn các bạn mà không có sẻ và mình kim thì các bạn có thể vô ngân hàng Sacombank để các bạn có thể ờ, tất toán khoản vay ha và cái lãi suất thì mình thấy nó cũng tương đối rẻ mà không có cao lắm các bạn đó thì ờ, cái cách thanh toán như thế nào hay cái cách tất toán thế nào mà các bạn theo dõi video mình mình bắt đầu mình tiến hành mình vào video để mình thực hiện cái video cho các bạn xem ha mời các bạn theo dõi video Rồi ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vô tiến hành vô app uh, à, Emarkin của ngân hàng Sacombank để mình lên mình à, tất toán cái khoản vay và mình có thể vô đó mình để thanh toán luôn ha. Đó, đây là app Emarkin của mình ha. Thì uh, cái mục đầu tiên là trang chủ ha, mình sẽ đăng nhập mật khẩu vô. Nó sẽ đưa mình vô trang chủ và đây cái tài, tài khoản mình có tiền ha bạn vô cái chỗ truyền vai nè các bạn nhấp vô cho xem chi tiết đó rồi ở đây là cái mục ha đó vai tính chấp từ lương ha mình có khoản vai 5 triệu nè mình mới vô vai ha ở trong đây nó để phản vai là cái ngày đến hạn và cái ngày hiệu lực ha rồi à, tính nè đó các bạn có thể nhấp vô một ba chấm ở góc phải cuối cùng ha mà nhấp vô đây nó thì nó sẽ hiện lên là mở tài khoản nè trả vốn nè tất toán lịch là mình sẽ tới vô tất toán cho bạn xem ha các bạn lên đây các bạn à, tạo vốn trước hạn cũng được ha đó ở đây có cái số tiền gốc của mình là 5 triệu và cái tổng tiền lãi của mình nó là 5 ngàn mấy ha và tổng cái tiền mình cần phải thanh toán khi mình thanh toán là 5 triệu mấy đó các bạn mình nhấn vô tiếp tục cái bên góc phải nè đó, để mình thanh toán ha và cái này bước tiếp theo mình xác nhận OTP ha các bạn nào không có em code em sai thì các bạn có thể nó gửi trực tiếp từ tin nhắn Sacombank các bạn lấy mật khẩu 6 số đó các bạn nhập vô để mà thanh toán ha đây mình sẽ test vô lên lấy mật khẩu nè đó rồi nó báo mình đã tất toán thành công cái lãi mình chỉ có 5 ngàn mấy khi mà có mấy ngày nè các bạn đó và mình sẽ tiến hành mình vô app Saigon Bay để mình kiểm tra cái vay mình có tất toán hay chưa ha này cái đây là trang chủ của Saigon Bay ha đó mình nhấp vô một ờ, góc trái ờ, là giao dịch nè mình kéo cái chỗ là dịch vụ ngân hàng ha mình nhấp vô cái khoản là vay tiêu dùng nè các bạn nhấp vô ok và đây cái khoản vay mình vay này các bạn thì mình sẽ nhấp vô nó mình kiểm tra đây mình đã trả 100 trăm ha số ờ, tiền còn lại là không đồng nha các bạn thì cái chi tiết này nó chỉ hiện lên thôi các bạn khi mình đọc vai, đó khi mình tắt toán rồi nó sẽ thông báo mình là tắt toán nha rồi video mình đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo